trong sóng gió cuộc đời Nào biết đâu sớm mai liệu bình yên có tới Âu lo chạy theo những ánh sao đêm ngày cứ trôi chớp mặt thành phố đã sáng đèn Ta cứ lặng lẽ chạy thật mau Yêu thương chẳng nói kịp từng câu Biết đâu liệu mai còn thấy nhau oh, oh. tan ra rời Hát anh nghe những câu ca từ ngày xưa cũ Thì thầm khẽ anh em vẫn còn bao niềm mơ Ôm lấy anh nghe mưa đầu mùa ghé chơi Mình sẽ không thấy nhau như một đời cô đơn quá Chỉ mong mấy bông miên ngát xanh khi em khẽ cười Mình anh biết hết nguyên do của những yên vui trong đời Hãy xin cái kia để ta gần lại với nhau Tầm gác hết những nỗi don't know.